Ngoại hình thì cao hơn em một chút ạ Không máu không hô, không nồi hói Còn nếu mà đầu hói đô nguyên đầu chậm cũng được Tạo hình của em thì cũng dễ chịu lắm, không có gọi là khắc khe quá đâu Tống có tình cảm, tống ờ, thị chung và có trách nhiệm với gia đình là Chú thì chú thấy là cháu là khỏe mạnh ừ, Khỏe mạnh thì mới làm ra vật chất để kinh tế được Rồi, xin mời nhà gái Tới đây em Mời nhà trai Rồi chào anh trai Xin chào anh Việt à, Linh, xin chào chị Hồng Vân Rồi, Rồi chào, em. chào à, bạn gái bên kia và xin chào quý vị khán giả trong trường quay Rồi bạn gái em giới thiệu về mình nào Dạ em chào chị hùng Vân, anh Quỳnh Linh và chào bên trai bên kia và chào quý vị khán giả Em tên là Lê Thị Hằng, em sinh năm 92, hiện nay 28 tuổi Em đang làm việc và sinh sống Hóc Môn, nghề nghiệp là kế toán ạ Rồi, mời em, em em trai ơi Dạ em à, xin giới thiệu bản thân em tên là Long, em đến từ Đồng Nai, em em 35 tuổi và nghề nghiệp của em là kinh doanh về phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ạ. À. Long làm ở Đồng Nai luôn hả? Dạ đúng. Em à, có ưu điểm khuyết điểm gì Long? Ưu điểm của em là em làm việc độc lập rất là tốt, biết quan tâm chia sẻ cho mọi người. Còn cái điểm yếu của em thì à, em hay nóng hơi nóng tính, hay tin tưởng người quá. Ừ. Thành ra nhiều lúc hay bị những cái vấn đề gọi là rủi ro trong cuộc sống một chút xíu em em nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi dạ ưu điểm của em là vui vẻ dễ gần và sống tình cảm còn khuyết điểm của em là hơi cộc tính ạ wow, gái mặt gì mà cọc hả cọc là cọc cỡ nào cọc đúng kiểu là bình thường rất là vui vẻ nhưng mà nhiều khi mà đụng tới chuyện hay gì mà nói nhiều quá là em cọc tính ừ. em có mấy mối tình rồi dạ em có một mối tình ạ à, cách đây đã được 2 năm quen được bao lâu dạ quen được 2 năm ạ à. ừ, lý do tại sao chia tay là thứ nhất là vấn đề địa lý xa với anh nó hay ghen với là kiểm soát nhiều quá bên em có mấy mối tình dạ em thì có ba bốn mối tình rồi à. dài nhất là mấy năm Long. dạ dài nhất là mối tình em là được 3 um, năm à, xin lỗi hỏi bên đàn trai là em có ghen không có chút chút ạ à. trong phạm vi cho phép thôi phải ghen cho nó có gia vị của dạ, tình yêu rồi. rồi bây giờ đàn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình với mẫu hình như thế nào dạ thứ nhất là ngoại hình thì cao hơn em chút ạ à. cao trên mét bảy ạ à. em cao mét mấy bạn nam dạ em cao một mét bảy ạ đúng ý luôn ha rồi còn gì nữa cưng? Không món, không hô không đồ hói Còn nếu mà đầu hói đô nguyên đầu chọc cũng được cái vui rồi đó nè Phải qua cản liền à. Có cái gì thì cái đó là cái quan điểm của người ta nghĩ sao mà vừa ừ. móm mà vừa hô rồi không chào em chấp nhận cạo đúng không ừ. cạo đầu đẹp trai đúng không giống phan đình tùng ạ à. Ờ, mỗi người lý tưởng là phan tùng dạ, đúng không mỗi người là lý tưởng là anh nguyễn linh ạ à. mẫu người lý tưởng là anh nguyễn linh đó là Ô, có hỏi chút hỏi cạo luôn đi cạo đầu đi anh có hói không nè coi coi coi coi có hói không nè anh hài hòa không đẹp không hói ừ. em giống anh không tạo hình của em á thì cũng dễ chịu lắm không có gọi là khắc khe quá đâu ừ. em thì cứ um, một người con gái gọi là sống sống có tình cảm sống uh, ờ, thị chung và có trách nhiệm với gia đình là ok rồi cái ờ, ngoại hình sao nè chung là cao một mét từ ờ, mét năm năm trở lên là được mét năm năm mét mét nhiêu nè em em mét năm tám rồi mét năm bắt đầu đi em trai Trời Em chào anh Anh có món quà tặng Dạ em, em cũng có món quà tặng anh Rồi cảm ơn em dạ. Con mở quà đi cưng Quả phối hình tranh thuê cái này thì em mới thuê được 50 phần trăm thôi nhưng mà hy vọng sau này nếu mà về chung một nhà thì em sẽ thuê tiếp phần còn lại ok cảm ơn em nhiều và anh cũng thấy nó rất là dễ rất là dễ thương dạ, thôi đưa anh coi anh cất kêu cho dạ phụ cho trợ lý tình yêu dạ anh tôi cũng quà tặng anh có một cái đồng hồ cũng về tặng em thì anh biết là em đã có rồi nhưng mà ừ, cũng vô tình thôi dạ. nhưng mà anh muốn gửi tặng đến em để em tặng cho mình ừ em nói ý nghĩa đi đồng hồ tượng trưng thời gian và khi mà em buồn hay là em có chuyện vui gì đó thì em cũng có lúc em nhớ đến cái thời gian này để em em có thể nhắn tin và gọi điện cho anh bất cứ lúc nào cảm ơn anh ạ à em à, nhìn nhận về anh thế nào về cái lần đầu tiên em nhìn thấy anh thì em thấy anh à, ngoại hình à, rất là đúng mong mong ước của em là nhìn anh rất là hiền lành rồi anh có hút thuốc không anh không hút thuốc có biết chơi thể thao không ạ nói chung là anh những cái môn về tệ nạn thì anh không có chơi anh chỉ chơi về các môn thể thao thì anh rơi rất là nhiều em có thích xem đá banh không ạ dạ có ạ à. vậy hả dạ có gì em với anh cùng xem chung đúng rồi <laughs> anh rất thích là chơi đá anh cùng gu rồi đó hiện hiện đang anh đang ở đồng nai em thì ở hóc môn thì không biết thời gian hẹn hò như thế nào vậy anh anh thì công việc của anh cũng rất là nhiều nhưng mà anh sắp xếp được hết một tuần anh có thể thăm em một lần anh ờ, cũng ở rất là xa chứ không phải là ở gần đây như nên nếu mà mình đã quen nhau rồi em có thể sắp xếp thời gian xuống anh thăm anh được dạ nếu mà tình cảm đủ lớn thì có thể sắp xếp được ạ à? anh kinh doanh là anh kinh doanh tại nhà hay là anh phải rồi, đi thị doanh, trường anh kinh doanh tại nhà anh làm chủ cái công việc kinh doanh của anh dạ đúng đúng rồi. không nè dạ đúng rồi bây giờ có nhà có cửa có đất có đai để chuẩn bị lấy vợ chưa nè dạ đất thì cũng có nhà thì em cũng có ở, ở luôn dạ thì em cũng ở đang ở kinh doanh và em ở riêng với gia đình chứ em không ở chung với gia đình bây giờ là mình à, bước tới cô gái mình hát bài nào đó đó dạ. đúng rồi nói chung là cái ờ, lần đầu tiên gặp em á thì anh thật sự là cũng rất là rung động và em cũng có một bài hát từ khi anh chỉ yêu mình em cuộc sống trong anh bỗng nhiên đổi thay đẹp sao vì mình sinh ra là dành cho nhau tìm cả thế giới chẳng có ai yêu em bằng anh hãy bước qua mọi buồn vui khó khăn để có nhau ngày sau trời dạ, ơi dạ, dạ. hiện thì em có một trò chơi nhỏ dành tặng anh ừ. anh chỉ có hai câu trả lời một là ơi hoặc là ừ em là người hỏi và anh là người trả lời rồi em cứ ra câu anh hỏi anh ơi anh ơi à, anh có thấy em quen không có là quen nãy giờ đó <laughs> không ý là trước đây anh đã có thấy em cũng quen không có anh có hình như là anh có một cái gọi là con giấc van nào đó là anh gặp gỡ em từ lúc nào chứ em là nhìn thấy anh quen lắm á vì nhìn anh giống đóng kênh rễ tương lai của mẹ em vì nhìn anh giống đóng kênh rễ tương lai của mẹ em trời ơi đó chúng ta để tay vào nút bấm thích thì mình bấm không thích thì không cần bấm một hai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 nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng, robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng hai bạn hai liệu trình phiên bản hoàn hảo từ phòng khám thế giới sắc đẹp giúp bạn trắng da bật tông, trẻ hóa da, đặc biệt trị dứt điểm nám lâu năm khó chữa, trả lại thanh xuân cho làn da của bạn. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, bạn nữ sẽ nhận được liệu trình cô dâu đẹp nhất để sẵn sàng cho ngày trọng đại của mình. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan bảo hành một đổi một năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Hãy đưa bạn gái đi tâm sự đi, à, chia sẻ với nhau nhiều hơn để hiểu nhau nhiều hơn nhé. Trong tập này có một cặp không thành công nên khán giả xem truyền hình có cơ hội nhận được một phần quà là máy nước nóng Sentong nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan bảo hành đổi mới năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng nếu tham gia trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage bạn muốn hẹn hò. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với hai cặp đôi ngày hôm nay, mỗi cặp đôi có một cảm xúc khác nhau. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15 giờ 20 Chủ nhật và 22 giờ 45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể xem lại chương trình thông qua cổng thông tin Lớp TV hoặc là MCV Media và những subscribe. Cảm ơn nhà hàng Mắc He viên uống mọc tóc ngang ngừa rụng tóc và tài trợ từ cái chương trình. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Hồng Vân và Cô Linh. Xin chào quý vị.